xây dựng quốc gia, xây đời sống mới thì phải là người có sức khỏe. Vì thế, nghĩa vụ của mỗi người là tập thể dục rèn luyện thân thể. Dân có mạnh, nước mới giàu. Tôi hy vọng rằng tất cả đồng bào đều tập thể dục. Bản thân tôi cũng tập thể dục.